À vâng, Lỗ Khung Hoàng Hải xin được kính chào tất cả anh em đã quay trở lại với video của ngày hôm nay nhé. Video của ngày 20 à, tháng 12 năm 2020. Vâng ạ, và cùng à, như thường lệ thôi, vẫn là tôi AD Hoàng Hải tới từ lô Khung à. Hoàng Hải xin được gửi tới tất cả anh chị em có gì bạc chúng ta một lời chào, một lời chúc thân thương nhất nhé. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn gặp nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày anh em ạ. Thì tới với video ngày hôm nay thì Hoàng Hải cũng như Lô Khung Hoàng Hải sẽ tiếp tục là cập nhật lại cho anh em cái kết quả của sổ số miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay cũng như là đưa lên cho anh em những con số những cái uh, câu kèo để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghề cho đã bế hới cho ngày mai ngày 21 tháng 12 năm 2020 anh em ạ và từ đây thì uh, Hoàng Hải cũng xin được kính mong cho tất cả mọi người đang xem video này của kênh Lô Khung Hoàng Hải thì hãy bấm vào nút like video cũng như là những anh em nào chưa bấm vào nút đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hoàng Hải cũng như là đội ngũ soi câu của Lô Khung Hoàng Hải anh em nhé những cái à, lượt like những cái lượt đăng ký của tất cả mọi người là cái nguồn động lực lớn lao nhất mà Hoàng Hải cũng như là đội ngũ soi cầu đội ngũ chọn số của cách mong muốn nhận được để có cho mình những cái tự tin hơn những cái uh, video thật là hay thật là ý nghĩa nhất nhá và bây giờ thì mình cũng sẽ điểm sớ lại cái kết quả ở trên uh, kết quả của số số miền Bắc của chúng ta mở thưởng ra ngày hôm nay anh em nhé mở thưởng ra ngày 20 tháng 12 năm 2020 ngày chủ nhật của chúng ta thì ngày hôm nay ở số số miền Bắc mở thường dài đặc biệt của chúng ta có bộ dạng 451 88 độc thủ đề của chúng ta là con kẹp 88 anh em nhé Đấy, đề chấm 8 tổng 6 cho anh em và càng là càng một Thì tiếp tục là gửi tới, tới những cái lời chúc mừng tới tất cả những anh chị nào mà ngày hôm nay đã được may mắn đã được triển thẳng với con độc thủ đề 88 của chúng ta nhé <coughs> Đấy còn tới với những cái đầu số lô tô, những cái đầu lô cấm, cầu lô hai nhảy của chúng ta thì ngày hôm nay từ đầu 0 cho tới đầu 9 thì đầu 7 của chúng ta đã cấm hoàn toàn rồi anh em ạ. Thì thời gian gần đấy thì đầu 7 của chúng ta cũng thường là hãy bị cấm anh em nhé. Còn cầu lô hai nhảy thì ngày hôm nay ở đầu 1 của chúng ta có con 10 Đấy là xuất hiện hai nhảy cho anh em đúng không ạ Và đầu 3 của chúng ta có con 38 Đấy đầu 6 có con 69 Và ở đầu 8 của chúng ta có con 89 là nhân hai cho anh em thì ngày hôm nay những con số hai nhảy thì cũng khá là nhiều đấy là có <clears throat> bốn con lô tô là nhận hai cho anh em và những cái con câu lô rơi của chúng ta thì à, ở đâu khấu của chúng ta này đâu khấu ngày hôm qua rồi con 70 thì ngày hôm nay lỗ lại cho anh em đấy <clears throat> đâu khấu ngày hôm qua lỗ cho anh em con bảy không bảy thì ngày hôm nay tiếp tục rơi lại con 07 em nhá ở đâu một là con 13 16 17 ngày hôm qua thì ngày hôm nay rơi lại là 13 và 16 anh em nhé rất là nhiều con lột rồi còn ở đâu hai của chúng ta thì không có con lô nào đúng không ạ đâu ba của chúng ta thì có con 31 đúng không ạ lô rơi lại là con 31 đâu 4 thì tiếp tục là con 45 đúng không ạ 45 ngày hôm nay cũng rơi lại cho anh em và đầu 5 đầu 6 đầu 7 đầu 8 đầu 9 thì không có con lô nào rơi lại cả ngày hôm nay kia tỷ lệ lô rơi những cái câu lô rơi lại của chúng ta thì cũng à, ít hơn những hai ngày trước anh em nhé thì à, không biết là ngày hôm nay anh em như thế nào đã đã tấn bưng được lửa chứ thì à, anh em ngày hôm nay đã chiến thắng được những con số và con lô con đê mà số số miền bắc của chúng ta mở thưởng ra ở đây thì hoàng hải cũng như lô cung hoàng hải xin được gửi tới những cái lời chúc mừng tới tất cả mọi người nhé thì cũng mong mọi người luôn luôn là giữ vững được cái sự may mắn của mình để nổi dai được cái chuỗi chiến thắng của mình được lâu hơn xa hơn và từng bưng được lửa hơn đấy em á có những anh em nào đang bị câu loạn số đang nợ nần thua tha nhiều đấy chưa có tìm được cách để vào bơ để gn để trả nợ trả thân thì hãy tự tin liên hệ qua sổ zalo của cánh lô không hoàng hải 0347 135 756 để được hỗ trợ những con số đẳng cấp chuẩn chỉ đảm bảo khẳng định cho anh em tự tin chơi to đánh lớn vào bơ ok anh em nhé đúng không ạ đấy anh em thì tự tin liên hệ qua sổ zalo ở trên màn hình để nhận được những cái à, con số mà ở trên lô khung Hoàng Hải đã phân tích và đã chia sẻ một cách kỳ lương đúng không ạ? Để anh em có một cái kết quả thật là mì màn nhất, thật là ok nhất. Còn uh, ngày hôm nay ở trên kênh lô khung Hoàng Hải thì uh, những con số mà ngày hôm qua đã đưa lên cho anh em tham khảo thì cùng uh, à, ok anh em nhé, cũng rất là ok rồi đúng không ạ? Thì uh, cái video ngày hôm nay của kênh lô khung Hoàng Hải thì đạt được 1451 lượt xem và chỉ được 11 lượt lái thì cũng rất là đáng buồn đấy cái uh, kết quả thì ngày hôm nay con đọc thủ lô 25 của chúng ta thì đã chiến thắng được tương bừng rực lửa rồi đúng không ạ thì uh, nhưng mà cái niềm vui vẫn chưa được nhận đôi lên vì là cái lượng xem và lượng lái của chúng, của kênh rất là thấp thì cũng mong anh em là lưu tâm để ý cho kênh xem đã xem video thì đừng tiếc đừng quên để lại cái kênh một lượt like nhé cùng với những cái dòng bình luận để có thể là <clears throat> góp mà đồng góp ý kiến cũng như là động viên tinh thần cho đội ngũ xoáy cầu đội ngũ chốt số của cánh lô không hoàng hải thì ngày hôm qua ở trên video thì đã đưa lên cho anh em tham khảo là con độc thủ lỗ 25 cặp sóng thủ lỗ đấy là 10 1441 <clears throat> đúng không ạ D là chạm 608 Hà Giang 12 số đúng không ạ là 6886 10661 3663 10881 3883 9889 và lô khung lô khung ngày cuối là cặp 1221 thì ngày hôm nay chúng ta cũng rất là tưng bừng rực lửa đúng không ạ tưng bừng rực lửa con độc thủ lô 25 này đúng không ạ và đề chạm tạm cho chúng ta này ok chưa d chạm tạm cho chúng ta thì rất là ok thì ngày đầu đầu đuôi chạm tạm cả nhà anh em nhá đầu tạm đuôi tạm thì ngày hôm nay là chúng ta ở trên video thì những con số đưa lên cho anh em tham khảo thì cũng rất là tưng bừng rực rỡ rồi thì anh em còn ngần ngại gì nữa còn tiệc gì cho cái lô không hoàng hải của chúng tôi một nút like video ạ đúng ạ còn bây giờ thì hoàng hải cũng không ờ, làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì ờ, hoàng hải sẽ phân tích và đưa lên cho anh em những con số để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghệ trận đá bể hơi cho ngày mai nếu như anh em trùng câu cái kèo nhá ở đấu khống của chúng ta đắp tiếp tục là con 01 02 cho ngày mai anh em trùng mạo thì có thể tự tin nhá ở đầu 1 đẩy là con 14 15 Đâu 2 là con 21 và 26 lô rơi anh em nhá đấy tỷ lệ lô rơi con 26 cũng rất là ok rồi và ở đầu 3 của chúng ta là con 32 và 35 ở đau bổn của chúng ta là con bổn 1 và bổn chín đúng không ạ bổn 1 và bổn chín ở đau năm là con năm hai và năm mươi chín ở đau sáu là con sáu hai và sáu tư anh em trông mẫu có thể tham khảo nhé và ở đầu bảy chúng ta thì ngày hôm nay đầu bảy chúng ta cấm thì ngày mai chúng ta có thể là vào con lô tô 71 và bảy chín cũng rất là hợp lý rồi anh em nhé. Đấy bảy 71 và bảy chín ở đường cầu đầu bảy ngày mai cũng khá là ok, khá là hợp lý cho anh em con ở đường cầu đầu 8 là còn 84 và 85 anh em nhé cuối cùng là ở đường cầu đầu 6 à, đầu 9 thì tiếp tục đấy là con 96 và con 98 anh em ạ thì đây là những con số mà Hoàng Hải đã chia sẻ lên ở đây cho anh em những anh em nào trùng máu kể câu kể keo yêu thích những con số mà Hoàng Hải đã à, tố màu vàng ở đấy thì có thể là tự tin mạnh tay để chơi à, vui văn nghệ cho đã bê hơi nhá đấy tự tin vào tiền 50 ngàn gì đấy để có cho mình được cái niềm vui nhỏ nhỏ của à, uh, 6 giờ 30 hàng ngày đấy ok chưa còn những anh em nào mà đang uh, cảm thấy ở trên cái bảng phân tích này chưa được rõ chưa được uh, nhiều số quả đang loạn mà chưa có nhận định riêng cho mình thì có thể tham khảo cái bảng dự đoán của kênh lô không hoàng hải của chúng tôi ở đấy ạ đúng ạ ngày 21 tháng 12 năm 2020 thì ở trên lô không hoàng hải sẽ đưa lên cho anh em tham khảo này là con độc thủ lỗ 7 với 1 nhá đồng thủ lỗ 71 cho ngày mai và sóng thủ lỗ để là cặp 2662 này D chạm D của chúng ta để là chạm 1 và chạm 5 Hà Giang 12 sổ cho anh em là cặp 1551 0110 5665 5995 1771 và 5775 anh em nhé Và tiếp lục lô khung 3 ngày của chúng ta Nối ngày 21, 22 và 23 tháng 12 tiếp tục là cặp 2332 cho anh em cặp 2332 cho anh em nhé anh em trông máu kể câu kể keo về những con sổ ma hoang hải đã đưa lên ở đây thì có thể là giả định chơi vui văn nghề cho đã 50 ngàn anh em nhé vì là những con sổ ở trên video chỉ là màn tính chất tham khảo anh em cân nhắc kỹ lưỡng cho mình ạ còn những anh em nào chơi to đảnh lớn đấy mạnh tay vào tiền để gn để tràn hơn đàn năn để vào bờ để có cho mình một cuộc sống tốt hơn thì có thể liên hệ cho quá số Zalo của cánh lô không Hoàng Hải 0347 135 756 để nhận được những con số đẳng cấp chuẩn chỉ nhất cho anh em để anh em tự tin vào bờ và GN tràn nợ tràn nợ anh em nhé còn bây giờ thì à, cánh sân câu à, lô không hoàng hải xin được tạm ngưng video tại đây ạ và một lần nữa chúc cho anh em và gia đình của mình có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ thật là hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui nhé chúc cho anh em bắt đầu một tuần mới thật là tràn đầy năng lượng và làm việc thật là thành công nhé. Vậy vâng, xin chào và hẹn gặp lại em vào trường ngày mai ạ.